5 chén tài và 5 chén xỉu để cho bác thấy được xem là nó hiệu quả đến mức nào bây giờ em lắc lắc vào bên này để lấy tài nha một tài này hai tài này lỗ một chén chén này nó lại ra bão nhất này đó ba tài này bốn tài này năm tài này đó vừa rồi mình test 6 chén tài thì ra một chén xỉu khi nào mà các bác muốn lắc về xỉu này các chỉ cần hất ngược đĩa về đằng trước hoặc mình xoay cái chiều ngược lại của chiều tài nó sẽ ra xỉu đây nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đó năm chén xỉu